Ờ, mình tắt trước này Rồi cho hay vào nhá, nhanh nhá Hai đứa con gái quay tay gì em Mày canh để anh ăn sụp này you. For you. Enemy one Who's alive? One enemy one remaining. Enemy remaining. Vãi Mình đi ạ Trời tưởng phải bắn súng lục đây này mua bài lên let's start this party con này nó không lắm nó mua lục à ý nó bị thì mua lục bảo vào mặt đè luôn nó mua series đấy nó mua anh này Satchel out game 54 Đấy, cứ đẩy mạnh dạn lên Đây anh, anh có đặt là Cypher, chơi Cypher này tay này Anh đi trước cho Em cầm máu, em cầm hồi máu cho luôn đây Nó góc rồi Thôi luôn Cả Không, không Có, có nhỉ có heal đâu, anh có heal rồi Satchel out. Multiple enemies ahead. Satchel out. Enemy spotted. Oh, see long, see long. Ôi, ôi, ôi. Máy thật Last player standing. Thằng Omen máy thật. Anh xin tiếp taxi giữa Berlin ra Nhà anh cầm súng xịn rồi anh đèo dám lên Đâu đây mất súng <laughs> Em đi ấy đấy Rồi xịn lên đi anh Spam, spam, ờ, spam Enemy spot, enemy spot Mẹ bom này Cái gì đấy Vít vít vít One One enemy remaining Mình đỡ mất tiền Ai Đây anh ở mid kia, anh ở mid, anh ở mid kia Bên phải, bên phải, bên phải Out of charges Tại sao? <laughs> anh chơi con Rina mà Con không biết được số đâu Đi đâu, đi đâu, về, về An sân đi đi đi đi đi mày đi giữa đi anh bảo kê đằng sau nhá mày kê đấy nhá anh kê ấy sọt này à. mày gì bốn là được không cần ờ, chuột đâu không chuột chơi đâu nó bắn đấy rồi đây rồi đúng rồi đây đổi bạn luôn này Người Đó, CT sang này Nó lên heaven này, heaven, heaven Ờ, em kia heaven, kia Nó vào ờ, đẩy nó đẩy mid hay sao Heaven không Nó vào Giá chú lão One enemy remaining. Nó vào rồi. Long. Long. I round glorious. yo. yo, yo, yo, yo. way One enemy remaining. One enemy Left rolling. Oh À có À sót có Ôi à đông này Có à, không bắn à bay rồi, bay rồi, bay rồi bay về bay Chết bay này bay sao bay vào, bay Hai bay nhá bay Lấy long kìa Ui Lấy long em Hai thằng ở ờ, ấy rồi Hai thằng ở ấy rồi Bách, bách về được Bách về C đi Năm mấy giây Về đi Xả chút lẩu Ba thằng đi, ba thằng đi, nó ở A Ba thằng đi, ba thằng đi, anh đi Windows anh bắt mà Từ cái tường ở cửa Cửa C, CT thôi không yeah. cửa city không đằng sau bên bên phải bên phải bên trái nhầm bên trái chỗ này đây đấy đúng rồi đúng rồi đấy chặn chặn hết vào đấy đúng rồi đặt 30 seconds left anh, anh đang bắt ở đấy rồi giờ mày kê lại bên phải thôi anh tanh ở đấy rồi chỗ kia mày dựng tường rồi Fire in the hole. Last player. Em vừa bật lên ném. Học mình quá. À đây. Mạnh mạnh bạo. Hỏi ờ, chết luôn rồi, sợ nhau bom bên B rồi Thôi cái mình đẩy bên này chơi luôn mấy vừa thấy đang cyber đi của từ sau nó xong không đừng đừng đừng sai nó phải vào á enemy remaining ba có này nó xuống alo này One enemy remaining. Bên chết rồi. Đây mình vừa. Long hay sao ấy? Dưới. Lại đi. Lại đây. Lại đây. Joke's over! You're dead! One enemy remaining. remaining. Bắn qua smoke luôn. À bắn qua flash luôn. Kinh đấy. Ôi ôi, chết bà mạng thế này. Ô đi bắn. Ô đi bắn đâu. Dạo này anh bắn game đéo thì giữ mạng lắm này. Đi từ từ đỡ bắn down. Turn out. Stand down. Chết rồi. Đi rồi. Bạn cứt. Bạn ta thằng nào đẹp nhất này. Bạn sẽ sang tâm lý luôn. Bây giờ mình mới khổ này, rất mình khổ ấy. Khổ gì? Em cách xây cho. Mấy thằng con này có một window này hai window này spam này ông men đẩy mẹ hai c anh yếu thân Phoenix Phoenix vào cửa sổ Last player standing Omen rất là ngu nhá Bắn Defender thì đẩy Bắn Attacker à, thì hâu vậy luôn ra Đéo hiểu luôn vào nó vào nó vào cửa một có một cửa sổ nữa B rồi vào B này ôi thế còn một anh ơi one enemy remaining vào rồi vào rồi vào rồi C rồi ờ, C cuối mày ném một cái viên ngọc ra chỗ này này ném một cái viên ngọc làm trọng ra chỗ này viên ngọc mua thôi You're out of charges. Hai ra, hai ra, hai ra. Careful here. Yếu ơi kìa. Thằng Reyna yếu. Liền. Reyna ở Windows. Bom bắn đảo. Mày này. Mày cứ ở đấy chứ, mày cứ ở đấy đi. Gia hộ. Ơi, C C anh ơi. Bay lên. Ê, bên trái, bên trái, bên trái cái ôm em thấy ở đấy one enemy remaining vậy nổi á one enemy biết nó sẽ lên cửa sổ mà nó vừa không để ý vào đây không biết nó vừa bắn yếu với anh đấu ở mid yếu với anh luôn